những lúc mà mẹ giận mẹ buồn thì con làm gì cho mẹ vui con lại con ôm hôn với con bóp một cái hả bóp cái gì hớt cái đó đó chị cái đó là cái trên hay cái dưới cái trên cái trên này <laughs> chồng nó chữa nó đi ngang quá làm cái sạc một cái trời nó đau muốn chết luôn mà cái đó đã lắm chị nó lạ lắm luôn á <laughs> mà em phải như vậy em mới đã em được trời ơi thay nó nói nha ba con nói là hồi đó giờ cưới má mấy chục năm trời chưa hửi được mùi thơm của má à nên là hôm nay con tặng má chai dầu thơm có gì má về má xịt cho ba hửi nha trời ơi <laughs> cô là tên là Nguyễn Thị Thu Hà cô sinh 1970 mẹ chồng ờ, quê ở đâu quê thì ở Quảng Ngãi nhưng mà Quảng vô thành phố ờ, mấy chục năm rồi ba mấy bốn bốn chục năm rồi mình làm công việc gì thì cũng phụ giúp gia đình nội trợ <laughs> có mấy đứa con dạ cô thì được hai đứa hai đứa hả rồi dạ xin mời chị ạ dạ à, con chào chú quyền linh rồi con. chào à, chị lê lộc chào quý khán giả con tên là ngô diệp phương nguyên năm nay con 25 tuổi dạ con làm gia công mỹ phẩm mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi dạ em làm dâu của mẹ được uh, à, 5 năm rồi oh. nhưng mà có à, năm thứ à, hai rưỡi là bị gãy gánh chút xíu ủa lần sau. Chắc lần sau. chia tay nhau đúng không dạ dạ đúng rồi ờ, khoảng thời gian nó lâu không dạ cũng năm mấy hai năm á trời rồi xong rồi cái à, hai đứa quay lại tức là con ờ, con lấy ờ, chồng dạ hai năm rưỡi hai chồng chia tay dạ đúng rồi rồi con có bước thêm bước nữa dạ không có con có bước thêm bước nữa con có một em bé nữa rồi hả là với người chồng thứ hai dạ đúng rồi sau đó rồi quay trở lại với chồng con cũ chia tay chồng sao dạ rồi con quay lại chồng cũ ừ, tại vì chồng cũ con thấy con hay đăng status buồn rồi á cái đầu cái ảnh lúc đó anh bên hàn quốc á cái ảnh nhắn tin hỏi thăm rồi tâm sự rồi á lúc đó chưa có quay lại khi mà con đẻ xong rồi đó ảnh về nước á rồi ảnh mới uh, hai đứa đi chơi rồi mới quay lại lúc nào con cũng biết <laughs> cuộc đời cũng chân chuyên quá hả yeah. Dạ. cái này chắc mẹ cũng đau đầu dữ mẹ ha đau đầu <laughs> <laughs> mình kể lại cái chuyện hồi xưa chút xíu đi ha dạ. cái lần đầu tiên cô gặp mà uyên á cô cảm nhận ờ, cái chị này như thế nào thì lần đầu tiên thì hả nó đi chơi về nó mới kêu cửa cô thì cô mở cửa thì cô thấy dắt bé này vô mà lãng lãng trốn lên lầu cô mới hỏi giờ dưới về với con nó mới kêu về người yêu con rồi cô mới thấy nó còn nhỏ quá cô mới dạy nghe thơ ráng 3 năm ngang con chứ để rồi nó còn nhỏ quá tội nghiệp nó chưa hiểu biết gì cũng gần một năm vậy đang đi công chuyện gì nữa cái má con có bầu hai tháng mấy rồi đó, đó. đâu có đâu á sáu tuần năm ngày trời nhớ luôn sáu tuần năm ngày luôn đó <laughs> dạ. cô mới nói là sao bây giờ bây giờ có thì bây giờ giữ chứ bây giờ biết làm sao dạ rồi có cưới không cô có dạ Về tổ chức đám cưới dạ lúc ờ, lúc đầu mẹ gia đình con mẹ con không có cho cưới cái xong rồi con cuốn đồ qua nhà má ở luôn rồi bao lâu mình mới ờ, ừ, con ở được ờ, tháng mấy hai tháng cái cha con đi năn nỉ mẹ con rồi cái xong mẹ cho cưới mới vừa ba tháng mấy là hai đứa nghe kêu hai bên chấp nhận rồi mừng quá đi cái bị té xe gã mấy cái rang luôn trời đất ơi vui quá mà dạ, vui quá mà vui quá mình đua xe luôn hay sao dạ không người ta chạy ngược chiều người ta đụng hay chồng em á trời ơi chồng có bị gì không dạ không có mình em bị à à, bắt đầu á hả là ừ, nó điện cái kêu má lên bệnh viện con đang nhập viện trời ơi quảng hồn quảng mà lúc đó lên. mình đang có bầu nữa phải dạ dạ đúng rồi đang có bầu có bên có mấy á mà té nặng lắm gãy mấy cái rang nè rồi máu tay cũng chảy nè rồi ở dưới cũng ra luôn mình nghĩ là chắc là xong rồi cuối cùng á, chữa xuống bệnh viện hùng vương thì cứu được dạ. đứa nhỏ ừ, bé thì không có sao con thì không có sao mà con dâu thì đỡ gã mấy cái rang thôi nhưng mà đám cưới thì không không không có cười được dạ hả? chưa dạ. có chồng được mới có chưa được có 20 ngày niên cũng không được luôn trời ơi gắn tạm gì cũng không được đó em mỉm rồi cháu rồi đúng không không dám cười, cười không được không dám cười không dám cười luôn rồi bé năm nay bé lớn này được nhiêu rồi dạ bé lớn con được 5 tuổi rồi 5 tuổi dạ con cảm nhận thế nào về mẹ chồng con cái lần đầu tiên gặp mặt á dạ lần đầu con tưởng đâu mẹ con dữ lắm nhưng mà con chào hỏi xong con thấy mẹ kêu đi lên đi đi lên đi ba mày ngủ rồi đi lên đi <laughs> con chồng con chạy lên lầu luôn ngày đầu tiên về đó hả dạ Bà dạ. lên lên lên lên luôn á hả dạ lên luôn <laughs> vậy là mẹ cũng muốn cháu rồi <laughs> rồi sau đó rồi cưới về rồi mọi chuyện có tốt đẹp không dạ cũng tốt đẹp mà có điều là à, em không có biết nấu ăn gì hết á mẹ với ba tập nấu cho em mà em nấu gì cũng mặn hết á rồi nó có chỉnh sửa được không dạ nói chung là tùy tâm trạng có khi là cái món nào mà con nó nấu ngon á ờ thì là bé yên nấu còn món nào mà nó dở thì nó kêu chồng chồng ba bà má nấu chứ không dạ, <laughs> cứ vậy quá <laughs> chắc sao chuyến này là biết bài hết rồi mà nhưng bởi vì nó làm dâu còn trẻ quá mà vậy con có biết cách chăm sóc con này kia không ừ, dạ không con đẻ xong là cái con giao cho má con luôn rồi nó đẻ xong như là đẻ xong là một tháng là cô nằm chung với nó là một tháng xong nó kêu một tháng là đi ra ngoài được rồi má kêu ừ đi ra ngoài được rồi con vậy là bắt đầu là hai vợ chồng nó đi suốt ngày suốt đêm ngày nào cũng đi suốt ngày suốt đêm con cái cô nuôi mấy năm trời mới tới bây đi đâu mà đi suốt ngày suốt đêm vậy thì đi chơi miết vậy đi, đi chơi đi, đi, đi làm đi, đi làm mỹ phẩm đó trong mấy cái năm đó nó có làm dâu không hai năm rưỡi đó dạ có có nhưng mà cái kiểu là ở trong nhà mà cô thì thoải mái lắm nó muốn làm gì làm làm dâu làm được gì kể chú nghe dạ coi. con quét nhà lau nhà nè chú Chỗ ơi rửa chén hơi bị ghê luôn á vậy hả dạ rửa chén hình như ai cũng rửa được hết á dạ em rửa chén là có năm cái chén đúng không à. là em bể hết ba cái rồi đó như là nó rửa trắng rửa dĩa là như là na sắm cái này coi như là hả, khoảng một tháng hai tháng là sắm tiếp nó bể miết thôi em rửa rồi hay là em đập <laughs> em rửa thiệt nó đập nên nó vừa rửa vừa đập hả <laughs> nhưng mà hai mẹ con mình có hợp nhau không dạ hợp má em cái gì cũng được hết á ừ. ăn uống thì chắc hai mẹ con hợp hả dạ hợp đó có mỗi lần em kêu má hôm nay ăn gì vậy má cái gì cũng được con cứ nấu cái gì cũng được hết á cái đó hồi cái má nói hôm nay con nấu hơi mặn nha hôm nay má ơi nay dở nha má má nha má má dở nha hôm nay má nha còn nào ngon con nha ừ, <laughs> ừ, má biết rồi má biết rồi trời ơi má, má chồng hiền quá trời hiền luôn vậy đó má ờ, chồng thấy là hợp với con dâu điều gì thì nói chung nó còn nhỏ quá với là cái tính tình nó vui vẻ lắm hoạt bát lắm lúc nào cái miệng cũng tí lia kiểu nó ăn nó lúc nào cái miệng nó tí lia cứ nó về là cái miệng nó tí lia thôi vui nhà vui cửa ha vui nhà vui cửa rồi mình hợp với nó về ờ, quần áo hay là đi chơi hay là ăn uống gì mình hợp không thì cũng như là hai mẹ con cũng như là cái gì cũng hợp hết á có cái gì là cứ má ra chịu đòn hết thì vợ chồng nó cứ con thì hai năm mấy rồi mình nó gan lắm khổ mà cô dạng hoài à con ơi mình con gái đừng bà mình đừng có gan quá lúc nào đi cũng đi với chồng mà cứ thằng con cỡ cái xe đi một xíu của nó kìa má má má anh đi rồi kìa dạ thì thôi con chạy theo đi bây giờ mình phải biểu nó chạy theo chứ nếu mà mình để nó ở nhà thì nó gan yeah. Dạ. nó gan lắm chịu không nổi trời ơi đâu con có, có điều gì đâu á <laughs> con thấy có điều lắm. con không hợp với mẹ chồng con con thấy cái gì con cũng hợp với mẹ con tại mẹ con chiều con quá đó dạ mẹ có điều nào mà chưa hài lòng với con dâu không nói chung là cô thì cái gì cũng là hài lòng hết nhưng mà con cái gan quá gan quá cô chỉ yêu cầu phiên là đừng có gan quá là được rồi con gan quá con mắc hạnh phúc đúng y chang luôn cô cái câu cô nói đúng y chang luôn hai năm mấy là gã gánh Dạ. là lúc đó là cô đi qua hàn quốc không có nhà đùng một cái, cái cô nghe kia thì hả bé yên đi về biển rồi nhiều lúc đó con ly dị chồng con có nói với mẹ chồng không dạ má cũng điện về cho con có nó má má điện về cho con mà lúc đó chắc cái suy nghĩ của con nó chưa có chưa có, có tới á lắm nó chưa tới điều gì mà căng thẳng tới mức phải ly dị nhau bữa đó là hai đứa đánh lộn xong con ẵm con không có con đi trong một cái trời mưa bão bùng như vậy á đầu tóc bù xù vậy nè ảnh không đi kiếm con anh đi kiếm người yêu cũ của ảnh con con chịu không nổi thôi con ly vậy luôn trời đất ơi mà sao biết ảnh đi kiếm người yêu cũ tại vì à, cho tự mình suy diễn ra không có thiệt nha bạn của con điện phay thêm cho con đi đi à, uống cà phê mà bạn con nói chụp con kêu thôi mày gọi cho tao đi tao mới tin chứ mày ghép sao được cái nó chụp con thấy rõ ràng luôn rồi chết rồi con kêu mày chụp lại cho tao nha về thì kỳ này tao chết tao chết chắc rồi đúng thiệt luôn rồi ly dị luôn dạ quyết định một cái rột luôn một cái sẹt luôn một cái bụp luôn á chú con không có bàn với mẹ chồng con luôn dạ không luôn không luôn trời đất ơi. ơi rồi sau bao lâu thì con lấy chồng tiếp chắc cũng gần năm sau á à con cũng mới thôi đây à, được ừ, gần năm thôi là cũng mới quay trở về dạ, mới quay trở về thôi à trời vậy hả tức là còn suy nghĩ dạ. non quá con dạ. con còn à, gọi là còn trẻ quá đó suy nghĩ chưa có chín chắn rồi khi mà trở lại với chồng trước á thì nói chuyện với mẹ làm sao lúc đó giấu giấu đâu hai đứa con đâu có cho ai biết đâu ừ. khúc sau má mới để ý má biết Như lúc con chia tay chồng thứ hai nè là con đang có bầu luôn con ở con mình con à rồi con quay vậy chồng cũ là cũng đang có bầu mà chồng cũ con biết không dạ biết chứ chồng cũ con biết khuyên con có lúc mà đi đẻ đi khám hay đi đẻ vậy anh cũng kêu đi khám sao về nhớ nói chồng nghe nghe không ờ, đi đứng cẩn thận nghe không đi chơi nhớ về sớm nghe chưa đang có bầu đó nghe chưa có nói tâm sự mẹ chồng điều đó không dạ con cũng đâu có kể cho mẹ hết. con nghe đâu con giấu mà rồi sau đó cô biết khi nào cô mới biết thì ha, cô ở bệnh là sau này cô cô cô nghe nó đẻ xong rồi cái nó kêu thì má ơi hai đứa con quay lại rồi nha về nhà mình nữa nha má kêu cái gì <laughs> thiệt không kêu thiệt kêu ờ thì bây giờ quay lại thì vừa quay lại bây giờ cô biết làm sao bây giờ hả còn cháu mình nữa cháu nội nữa rồi thôi thì kệ nó đi nó quay Nhưng mà lại lúc mà mình... đó thì cô có biết là bé này có thêm bé nữa chưa có tại vì cái lúc mà nó con bé này có bầu á em là cỡ năm sáu tháng là cái bụng thì chà bá mà cứ ngà tới mẹ bên kia không chữa cứ chữa mẹ này đi đi đi uống cà phê rồi đi <laughs> đi tâm sự không à bây giờ hả mình thấy nó còn nhỏ quá mình khuyên hoài khuyên vĩ mà nó không nghe thôi kệ nó ráng nó chịu tới cái ngày mà nó đi nọ mà nó đám cưới người sau á cô ở bên nó cô khóc á cô khóc xong là cô cô mới nhắn tin là mẹ không ở gần con mà không có gửi gắm được cái gì mẹ chỉ là chúc cho con hạnh phúc thôi là bắt đầu là cô khóc bển quá trời là cô nghe tin dạy thôi rồi cô cũng chấp nhận luôn chứ bây giờ con cái nó khờ quá nó lỡ đó bây giờ làm sao mình phải chấp nhận như vậy là mẹ chồng rất là thương con luôn con mà gặp mấy người lớn tuổi mà bà chồng khó là cũng cũng đơn giản đâu dạ yeah. à. rồi lần này trở về rồi mẹ có chỉ bí quyết gì để giữ trời kỳ này em nấu hơi bị ngon luôn á vậy hả có thay đổi đúng không dạ đúng rồi à hả cô thấy thay đổi không như nhiều không cô thì cũng có thay đổi ừ, cũng như là à, Bớt công việc hả? nhà cửa thì không có bề bộn chứ lúc trước á hả cô mà đi đâu một cái cô về là thôi nó gặp cái gì là nó để nguyên si cái đó nó không có dọn dẹp đâu dạ nhưng mà mình nói rồi rồi cũng rồi nó nó kêu dạ dạ sao nó chặt nó đi đâu mất rồi mình cũng phải dọn nhưng bây giờ về thì cũng cũng đỡ rồi rồi có bớt ghen chưa cũng hơi bớt bớt rồi nhưng mà vẫn còn con <laughs> vẫn, vẫn còn. còn nữa hả cô khuyên rồi cô kêu con gái mình phải trang điểm sửa soạn rồi lên với lúc trước cứ xìu xìu anh ẻn đi không có sửa soạn này kia cái nọ đâu cô em bận đồ của má không luôn chị cô sợ <laughs> chồng bỏ cô mà cô khuyên nó dạ. chồng nó đẹp nói chung là đẹp trai mình sợ chồng bỏ mình khuyên con mình cứ ra đường rồi con đánh phắn đánh kèm có gì mà chịu cho cứ cái đồ nào đẹp con cứ con sám con mua đi rồi nói má mua cho cuối cùng cũng cũng cũng, cũng ly tán <laughs> cô cũng sợ luôn rồi sao cuối cùng rồi đấu lại thì nói chung là mình à, người lớn rồi nhưng mà à, bây giờ con cái nó lửa rồi bây giờ mình tha lỗi cho nó chứ giờ con không biết nói cái kiểu gì vậy đó nhưng mà cô thấy à, cái nàng dâu này là giống như là có thể hiện tình cảm với mẹ chồng nhiều không thì lúc nào nói chung là có một cái chuyện nhỏ xíu gì nói chung là cũng về tâm sự với mẹ đó mà mẹ thì bên dâu hơn là con trai con trai thì cứ bị chửi hoài nhưng mà nó là cô bên hơn những lúc mà mẹ giận mẹ buồn thì con làm gì cho mẹ vui con lại con ôm hôn với con bóp một cái hả bóp cái gì hết cái đó đó chị cái đó là cái trên hay cái dưới cái trên cái trên này <laughs> em phải nói rõ chứ lại em ôm hung Hỏi kỹ gì con Bóp gì kệ người ta Để chị biết chị về chị bóp nó chồng chị nhiều lúc đó, cô đang đi ở ngoài đường vậy nó đi ngang quá, chồng nó chữa nó đi ngang quá làm cái sạc một cái trời nó đau muốn chết luôn mà ai nhìn kêu không hiểu luôn cứ kêu con ruột cô đâu biết con dâu đâu trời ơi chơi kỳ em mà em thích vậy cái đó đã lắm chị nó lạ lắm luôn á <laughs> mẹ kêu đau muốn chết mà em kêu đã mà em phải như vậy em mới đã em được trời ơi à, tha nó nói nha hôm nay á là con lên đây con muốn nói gì với mẹ chồng của con không dạ có Hồi bây giờ là đứng lên để ôm mẹ chồng tình cảm này kia có xin lỗi mẹ chồng cái gì đó muốn nói gì tạo dấu ấn gì làm đi con làm gì nữa đó gì con thôi đó là cái đó để về nhà em còn có um, cái một món quà bí mật ừ. con dành cho mẹ ba con nói là hồi đó giờ cưới má mấy chục năm trời chưa hửi được mùi thơm của má à. nên là hả nay con tặng má chai dầu thơm có gì má về má xịt cho ba hửi nha trời ơi <laughs> rồi má cảm ơn con nhiều <laughs> mẹ vợ chồng thấy sao thì nói chung là nhờ cái chương trình này á cô chỉ muốn là khuyên bé Uyên đó là bớt gan lại để giữ được cái hạnh phúc của trọn đời và má là... kêu ảnh đừng có chọc con nữa má tại ảnh chọc con hoài cô, em ơi cô mừng rồi mà nó biết ưa gan nên nó cứ nó chọc hoài mà bây giờ con không biết nói sao cứ khuyên thôi bây giờ khuyên trước đã về nó con mình sao dạ gửi tặng uh, gia đình một cái kỷ niệm của chương trình mình dạ, dâu dạ, dạ, dạ, cảm ơn, à, cảm ơn. Rồi, câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là vui nhưng mà rút kinh nghiệm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 mại dành tặng gia đình dạ. em ha dạ cảm ơn chị còn đây nữa đây là một chiếc smart tv 32 inch trị giá 4 triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt xin cảm ơn cô và em đã đến với chương trình dạ, dạ cảm, cảm ơn dạ dạ chúng ta vừa đến với câu chuyện đầu tiên nói chung là đầu tiên nó cũng hơi rối rối chút thì sau đó có một cái hậu cũng đẹp nếu dạ. mà họ biết kết nối uh, họ biết uh, chia sẻ với nhau hiểu nhau thì à, đây là một cái mối lương duyên có thể à, rất là chặt à, bởi mẹ chồng rất là yêu thương con dâu và con dâu cũng thế vấn đề là càng ngày cô ta sẽ có một cái à, suy nghĩ chín chắn hơn dạ. với sự tư vấn của người lớn xin chào đón cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai tôi không có ấn tượng với gái thành phố viện gái thành phố nó không có biết nấu ăn không có biết làm gì em <laughs> nói trong bụng sao mặt mặt mẹ căng dữ vậy ta <laughs> khó lắm hay sao vậy trời ơi chị ơi con tin nó đẹp rớt rồi thấy vô trong bệnh viện nằm đấm xin mời chào cô dạ, dạ chào cô, cô ngồi à. <laughs> dạ chào chị xin mời chị ngồi ạ à bây giờ thì à, cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết không? dạ tôi tên à, nguyễn thị sơn năm nay 63 tuổi hiện ở bình thạnh đây là con dâu tôi Em à, chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Lê Lộc à, Em xin chào khán giả của chương trình Em tên là Huỳnh Trần Cẩm Tiên Em năm nay 27 tuổi, em là con dâu của mẹ Xuân Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, chắc cũng gần 10 năm Đói. Lấy chồng sớm làm gì chị <laughs> ba đứa con rồi wow à, ba đứa con rồi hả mấy rồi. trai mấy gái chị dạ một trai hai gái một trai à. hai gái quá giỏi khỏe luôn thiệt rồi. là giỏi luôn hai bảy ba đứa còn đây có người hai mấy mà nó chưa có dấu hiệu gì hết luôn <laughs> từ thấy từ tài giỏi chưa từ từ <laughs> cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á cô có ấn tượng gì với cô gái này không thật sự mà nói á lúc đầu á mà con trai đưa về á thì à, tại vì cũng ở thành phố mà tôi thì cũng ở thành phố tôi không có ấn tượng với gái thành phố vì gái thành phố nó không có biết nấu ăn không có biết làm gì thành thử nó dắt về thì mình mình mình nhìn thấy thì được thôi nói chung là cái bên ngoài thôi nhưng mà chưa biết cái tấm tình nó như thế nào nên cũng chưa có ấy nhưng mà sau đó thì ừ, nó về cái nó xuống bếp cái nó cũng nấu lẩu nấu đồ lên ăn thì thực sự mà nói á, thì cũng không vừa mình lắm đâu nhưng mà thôi thấy nó cũng biết vô bếp rồi cái yeah. Dạ. cũng biết ấy nên ờ, từ chỗ đó mới có cảm tình dạ yeah. dạ nói chung là cô có cái dấu ấn không tốt gì cả thành phố có nha phải tập nấu ăn này vậy kia chắc mốt còn về quê không <laughs> không thường á và ngày xưa thôi giờ phụ nữ thành phố nấu ăn giỏi lắm cô à, có thể lúc đó em còn trẻ quá thôi dạ cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng chị có ấn tượng điều gì không lần đầu tiên gặp mẹ chồng em thấy sao mặt mẹ hơi khó khó <laughs> căng căng em nói em nói trong bụng sao mặt mặt mẹ căng dữ vậy ta <laughs> khó lắm hay sao vậy là mấy lần đầu tiên em không dám nói chuyện cái lần đầu tiên là về nhà chung á là em nấu lẩu là cả gia đình ngồi ăn xong rồi mẹ khen ngon là hôm nay mới biết mẹ chế <laughs> lẩu được ngon mẹ khen cho con gái vui á rồi sau về làm dâu thì hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì dạ cái khoản về làm đẹp là hợp nhau nhiều chị có chắc hay mua đồ tặng cho mẹ chồng lắm đúng không dạ cũng có mấy ngày lễ à. 20 tháng 10 là em hay hay mua mấy cái túi sách hoặc là mấy cái làm đẹp á là em ừ. tặng mẹ à, dạ. 8 tháng ba rồi đó nói chung là cũng tâm lý tâm dạ. lý dạ đó, dạ, tâm lý <laughs> dạ. còn à, cô thấy mình hợp với con dâu mình điều gì tụi nó về rồi thì cũng không ở chung là tôi cho ở riêng dạ. dạ. đó thì coi như là tôi thì ở trên này còn vợ chồng nó thì ở dưới bình dương nhưng mà hả được một cái là nó nó biết chăm chút nó chăm con chăm cái tự vợ chồng thì coi như nó chăm con nó con nó là cháu mình mà anh chăm chồng nó thì chồng nó là con trai mình nên thôi vậy là được rồi à, <laughs> thấy vậy là đủ rồi cô thấy có điều gì mà chưa hợp với con dâu của mình không thật sự mà nói với chương trình đó là từ ngày nó về nó làm dâu tới giờ không có một cái gì gọi là mẹ con không hợp điều gì để không xảy ra những cái mâu thuẫn đó mẹ em là thuộc tiếp người là thương con không có bắt con phải thế này không bắt con phải thế nọ từ trước tới giờ là em coi như là em không có làm dâu luôn á tại vì hai vợ chồng là ở riêng ừ. mẹ là ở riêng là không có phải nấu ăn không phải lo gì cho mẹ hay cái gì hết á hoặc là lễ hoặc là mấy ngày ờ, nhà có đám dỗ rồi này kia thì gia đình về rồi phụ trong nhà làm thôi chứ mẹ cũng không bắt mẹ cứ nói ừ thôi con cứ đi làm trong suốt cái khoảng 10 năm ờ, làm dâu thì cô thấy chị có thay đổi nhiều không cô cũng vậy giống à. như ngày đầu thì chị nấu yeah. Dạ. ăn chưa ngon lắm chắc bây giờ chắc cũng dạ, đã... bây giờ cũng chưa ngon luôn bây giờ cũng chưa ngon <laughs> luôn nhưng mà thôi chồng nó ăn được thì kệ nó à. Dạ. còn ví dụ như lâu lâu á mà mình về thì à, nó làm sao mình ăn vậy ừ. tại lâu lâu mới về mà dạ. để miễn vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi dạ nãy cô có còn nói rất là hay tức là nó chăm ờ, con của nó thì cũng là cháu của mình dạ. trong chồng của nó cũng là con của mình đúng là, rồi sao cũng được không dạ, Để nó dạ. yêu dạ. thương hai cái đối tượng này dạ, là được rồi. rồi cũng thương cái nước nó cũng tâm lý dạ. nhiều khi 8 tháng 3 cái ờ, nó cũng mua cái kẹp thế này thế kia nó không có đáng nhưng mà đó là cũng là y như là nó trân trọng á yeah. Dạ. thấy là nó cũng còn nghĩ tới mình nên thôi thấy thấy cũng quý yeah. Dạ. đó à, cô còn nhớ những kỷ niệm nào mà giữa cô với chị không có mỗi lần ờ, mà nhớ tới nhớ hoài tới giờ là 3 giờ sáng ờ, nói đau bụng đẻ là cái thằng cuối cùng á <laughs> thằng út á Trời nó nói mẹ ơi con đau bụng quá nói ồ ờ, vậy hả vậy coi coi đi đi con mà tôi thì ở trên này đó thì nó ở dưới bình dương nó đẻ rớt luôn trời ở nhà cái, luôn rớt ở trong nhà đó trời ơi xong rồi á hả Để, bà sư gia điện lên nói trời ơi chị ơi con tiên nó đẻ rớt rồi trời ơi cái tôi quýnh quán tôi cũng không biết làm cái gì hết trơn tôi, tôi cứ đi ra đi vô đi ra vô mà ba sáng đi thì phải có mấy đứa nhỏ nó đi sớm quá đó dạ nó chở cái trời ơi anh nó chở về tới dưới là 6 giờ sáng thấy vô trong bệnh viện nằm đấm ta nói vô là còn nhau còn đồ vừa mẹ vừa con luôn trời ơi <laughs> là ấn tượng tới giờ cứ thương hoài lại như vậy có góp ý vào ờ, cái chuyện chăm sóc con cái với con dâu của mình không không nó chăm sóc con thì tuyệt à. vời lắm tôi lấy chồng cũng muốn chồng mình cưng chồng mình thương rồi tất cả gì mình cũng muốn nắm thì bây giờ tôi có một cái suy nghĩ như thế này con dâu mình giờ nó cũng vậy nó cũng muốn được chồng nó cưng chồng nó thương rồi thí dụ như nó cũng muốn tất cả nó cũng như mình thôi thì thôi mình trách nó làm chi kệ nó miễn nó trời ơi nó nó nắm mà lên nhà lên cửa thì thôi mình cũng có người nắm chứ thằng con trai út tôi trời ơi nó ăn chơi nó quậy lắm <laughs> đó mà từ ngày nó có vợ tới giờ tôi cũng cảm ơn con, con dâu tôi nhiều lắm em nên không có gì em thấy mẹ chồng mình đáng yêu nhất điều gì dạ cái gì cũng dễ thương hết trơn á cái gì cũng dễ chịu á mà ví dụ như hai vợ chồng em mà cãi lộn á là mẹ à, bên em là la chồng em chứ không có phải là bên con trai nha là phân tích cho đứa nào sai cái nào đứa nào đúng cái nào để cho hiểu rồi vậy thôi là xong chứ mẹ không có để trong bụng hay là mẹ không có la con dâu rồi ngày này qua ngày nọ hết chuyện là xong nên là thương cô cảm giác đáng yêu nhất con dâu mình là điều gì thực sự mà nói thời buổi bây giờ khó khăn mà con dâu mình nó biết lo làm lo ăn rồi nó biết chăm chút gia đình như vậy là mình đã mừng lắm rồi chứ còn bây giờ không có không có cầu toàn nhất là gái ở sài gòn mà nó đã biết làm biết ăn biết chăm chút gia đình nó là mừng lắm có giờ cô tặng đồ cho con dâu của mình không có ừ, nhiều khi ờ, đi thấy gì đẹp đẹp á mua thấy <laughs> nó nhắm nhắm mà nó vừa mà cái cái cái cái model cái mốt rồi đó cũng mua mua về cho nó mua là mua một bọc luôn chị Trời Dạng như sáng á là đi chợ Đi xuống mấy quầy đồ sida Thấy đồ sida mẹ em khoái đồ sida lắm Ta treo quần ngắn áo thun đầm Là mua một bọc lên Mặc đi con Thử cái nào vừa thử Lấy mặc Cái nào không vừa Đem xuống mẹ đổi Đổi cái mới lên vừa mặc thử tiếp Áo khoác đồ này kia là mẹ cứ thấy Đấy, cái gu của mẹ mà mới à? thấy ok là mẹ mua Có khi nào mà mẹ mua mình không vừa ý mình không? Không em không vừa ý làm kêu mẹ đổi cái đó À <laughs> Nói chung hai mẹ con rất là hiểu với nhau à. dạ. à Để xem uh, con trai cô ờ, nói gì ờ, với gia đình nha dạ yeah. Dạ. chào chương trình mẹ chồng nàng dâu chào mẹ chào vợ hôm nay hai mẹ con tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu con là lê thanh tâm là con trai của mẹ xuân là chồng của vợ tiên thông qua chương trình con muốn gửi lời nhắn đến mẹ là mẹ hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của chính mình lạc quan và sống vui vẻ à, đừng lo cho tụi con nhiều quá chồng nhắn với vợ là hãy bớt nóng tính đi <laughs> à, quan tâm cảm xúc của chồng nhiều hơn à, với lại vợ ơi vợ bớt ghen và <laughs> suy nghĩ linh tinh lại nha vợ chồng rất yêu vợ con yêu mẹ nhiều lắm yêu cả hai người phụ nữ của con rất nhiều con trai của mẹ chồng yêu của vợ lê thanh tâm yeah. Dạ sao nghe thư chồng em cảm giác thế nào là em không có ghen mà cứ nói em ghen em không có ghen có ghen không mẹ không <laughs> có ghen đó có ghen đó cũng thông qua chương trình này mẹ cũng khuyên con và vợ chồng á sống là phải tin tưởng nhau mỗi một lần mà vợ chồng hụt hạc thì ngoài cái chuyện ghen tương thôi chứ còn không có chuyện gì hết nhưng mà suy cho cùng á có thương thì mới có ghen chứ nếu mà đã không thương thì đâu có ghen chứ dạ, đúng rồi. đó thành thử nhưng mà thôi con ạ à, mẹ nói bên cạnh con nè là còn gia đình đàn ông á thì á hả ông trời ông xanh vậy rồi à, nhiều khi á thực sự mà nói ở đây chương trình tôi cũng nói luôn <laughs> đàn ông á họ thích khám phá lắm nhưng mà hả không thể nào mà người đàn ông mà quên gia đình tại vì cái cái gia đình nó là một cái điểm tựa để mà có nơi để mình về thông qua chương trình mẹ chỉ khuyên con bớt ghen để cho gia đình vui vẻ tại vì á hả không có gì hết ba đứa con rồi ừ, sống với nhau là phải tin tưởng nhau đó tại vì nói đúng là chồng nó cũng đẹp trai cũng phong độ lắm mà nó cũng uh, liêu trai lắm à, ghen thì cũng đúng thôi đó nhưng mà hả là mẹ nói con bên cạnh đó là còn mẹ còn gia đình thành thử là không có lo gì hết dạ đó mẹ có muốn gửi lời gì đến con trai của mình hay không ừ, còn con trai á thì mẹ cũng muốn gửi lời với con là à, lớn tuổi rồi cũng chững chạc lại để làm ăn đừng có hả là uh, chơi bời nữa uh, bớt lại để chăm chút gia đình nhiều hơn em cũng nói gì với chồng của em không em uh, muốn cũng muốn nói với chồng của em là cũng lớn tuổi rồi <laughs> đừng có nên trẻ trâu nữa em không thích đi xe màu xanh lá màu vàng và màu cam em chỉ thích đi xe màu trắng với màu đen thôi yêu cầu chồng em sơn xe lại đi xe màu trắng màu cam còn đỡ đừng đi màu hường <laughs> màu hường nó thay đổi mệt lắm yeah. Dạ. hôm nay chị có muốn mẹ mình thay đổi điều gì không? Dạ không, mẹ em cứ vậy đi Cứ giữ gìn sức khỏe tốt Mẹ vui rồi đi chơi với bạn ăn uống cà phê rồi đi chùa làm gì mẹ thích là được còn cô cô có mong muốn chị thay đổi điều gì không cô mẹ cũng khuyên con là ờ, ừ, thôi thôi kệ cái lúc nào á mà chồng nó nóng á thì bỏ đi tại vì cái tấm á, vợ chồng mà sống mỗi ngày cái nó mới lòi ra cái xấu một chút mỗi ngày mới xấu một chút thì bây giờ đã là vợ chồng thương nhau thì phải chấp nhận cái xấu đó của nhau thí dụ như mình á thì mình cũng à, phụ nữ mình cũng muốn chồng mình quan tâm đến mình yeah. Dạ. thì ngược lại thấy vậy á chứ người đàn ông người ta cũng vậy đó người ta cũng muốn được chăm sóc đó thành thử chứ mình đừng nghĩ rằng trời ơi mình sao không được quan tâm chăm sóc cái đó phải từ hai phía đó nói vậy đó. thôi cảm ơn à, cô với lại em gái đã tham gia chương trình dạ à, cảm chúc ơn cô và gia đình à, vui khỏe hạnh phúc và thành công trong công việc dạ cảm ơn chú Dương Linh